Kính chào như các bạn Hôm nay mình sẽ hát cho quý vị các bạn nghe một bài liên khúc uh, Duyên Phận Kính mời quý vị cùng lắng nghe nhé Thành ra con gái chỉ một lần yêu ai Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường là đơn bởi em chưa lớn thiếu đôi vai gánh nhọc nhằn thầy mẹ thương em nhớ tim người sẽ duyên lòng cầu mong em đâu biến trôi in một bóng thuyền lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến sợ người ta đến em khóc sao bao lời khuyên chưa yêu lần nào biết ra làm sao biết trong tình yêu như thế nào sông sâu là bao nào đó được đâu lòng người ta ai biết có dài lâu qua bao thời gian sống trong bình an lối yêu người ta gieo trái ngang nồng sâu tùy sông làm sao mà trong chưa đổ bên biết nơi nào được người ta đến theo họ hàng đôi bên một ngày nên duyên một bữa em đến người vợ hiền bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trong theo mắt đường buồn thầy mẹ vui hơn mà lê chan đứng ngưng dặn dò con yêu phải sống theo gia đau bên trong bước qua dòng sông hỏi từng con sóng đời người con gái không muốn yêu ai được đi lấy chồng về nơi xứ xa niềm ru điệu hát câu hò trên môi miền tây xanh xắn mây trời phù sa nước nổi người ơi đừng về với màu điên điểm say mê vàng chọn ánh mắt vô về gót chân thương tình nghĩa vợ chồng nên bon đêm liễn nở cho lòng vẫn dương tình thương em khó mà lường chồng gần không lấy em lấy chồng xa giờ đây nhớ mẹ thương cha còn đâu mà thong thả để về nhà thăm xa xăm nơi chốn bưng biển ăn bông mà điên điên nghiêng mình nhờ đất quê chồng xa em khó mà về từ miền nam anh ngược ra bắc mang theo câu hò diệu lý chiến dòng sông mang theo tấm lòng con trai miền vườn anh ra đón nàng với cài yêu thương này ngựa ô kiêu giang anh khóc xôn xao câu hò điều lý bớ nàng ơi băng qua núi đèo cao cao chập trùng đưa nàng về dinh sao xuyên lý chung tình quán hoa người ơi tương tư mà chuyện sao sẽ chi luôn kiếm hiếm thương chàng từ lâu áo bài ai đã qua cầu đôi mình duyên tình đâm sâu quán hồn người ơi tương tư mà chim sao đến hẹn lại lớn tiếp theo chàng một phen gió đưa bông lúa trên đồng thương nhau thương nhau lý tưởng nhất trai làm anh công tử hào qua Nhất gái quê em khoe các con nhà Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng Tròn đôi chín chàng mũ đen rất bảnh Đôi trai tài gai sắc kém chi ai Đôi trai tài gai sắc kém chi ai Anh nhất làng trong con em nhất làng ngoài vàng đồn anh công tử giàu sang tiếng cũng vang em cô út hột sòn nhà anh có ruột cò bay thẳng cánh nhà em có vườn trái cây rất bành đôi chai tài gây sắc kém chi ai dân trong làng mong đám cưới lại rai trai thánh bò dê con gái thánh lợn gà cánh cây tài gái sáng đám cưới thật vui ghê trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lái rước dâu rộn ràng ôi tưng bừng bao nổ bia rượu cũng nổ tiếng chống nhạc vang lên ăn mừng nguyên ương năm trăm con gà trống sáu trăm con vịt cô Nhất chài làm anh công tử chịu chơi Nhất gái quê em tươi mát trên đời Nhà anh có gồm dược châu bỏ lắm Thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả Năm chăn mật đi khắp thế gian chơi Xảo chăn mật ta vẫn cứ rong chơi Anh nhất hành tinh còn em nhất trận đời